Video ngày hôm nay, em Phúc xin giới thiệu tới quý anh chị cô chú hơn 60 căn nhà phố tọa lạc tại mặt tiền đường Tô Ngọc Vân, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Mỗi căn nhà phố của chúng ta có thiết kế một trệt, một lửng, hai lầu và một tầng lầu áp mái. Pháp lý là sổ hồng riêng từng căn. Điện âm, nước âm. Đường trước nhà có chiều ngang là 8m, hai bên có vỉa hè 2m. Từ vị trí căn nhà, chúng ta mất 10 phút để về trung tâm quận 12 và mất 7 phút để về quận Gò Vấp và mất 20 phút để về tới sân bay Tân Sơn Nhất. Và giá bán của mỗi căn là hơn 6,5 tỷ đồng. Nếu quý anh chị quan tâm thì có thể liên hệ với Phúc theo số điện thoại góc màn hình để tới xem trực tiếp dự án và sau đó sẽ được tư vấn về chính sách của nhà phố chúng ta. Hơn 60 căn nhà phố của chúng ta đều có sổ hồng sẵn, quý anh chị có thể công chứng ngay trong ngày